xin chào các bạn hôm nay cửa hàng anh Dũng xin giới cho xin giới thiệu cho các bạn một loại ổ khóa mới dành riêng cho cửa lùa có thể gắn cho cửa nhôm xin pha hoặc những cửa khác khóa cửa lùa khóa cửa lùa này rất là đặc biệt hôm nay chúng ta sẽ mở hộp khám phá ổ khóa này hộp ổ khóa gồm tay khóa một tay khóa bên kia tiếp chúng ta có nắm có nắm tay dành cho bên ngoài và phần cuối cùng nắm tay dành cho bên ngoài cửa tiếp theo đó là chìa khóa và ốc vít khóa này gồm 3 chìa ba chìa khóa răng đi kèm theo đó là bốn con vít ta sẽ xem sơ qua ổ khóa và kích thước khóa đây là mặt trước của ổ khóa khóa này có thể gắn cho cửa lùa đặc biệt ở khóa này là có tay cầm thường khóa này gắn cho cửa lồ nhôm sinh pha bạn có thể gắn cho mọi cửa lùa nhôm thường hoặc là gỗ hoặc là cửa sắt nếu nó vừa kích thước và nó đúng theo cái mục đích những tiêu chí của nó đúng với mục đích của bạn cần sử dụng đây nó có một cái cần lẫy cần lẫy khóa Rồi mình xin đo kích thước đài ổ khóa độ dài ổ khóa là 8 cm còn bề rộng là 3,2 cm chiều dài 2,8 cm bề ngang với cái tay là 2,8 độ đưa ra cánh tay là tầm 8 cm 8 hoặc 9 cm đây là độ dày với cánh tay là 4 cm và cao nhất là đến cao nhất là đến 7 cm còn đây là mặt bên ờ, đố khóa đố khóa này có có hai chức năng đó là làm làm bát móc khóa và một tay của cánh bên kia ta cũng sẽ đo sơ qua kích thước 8 cm. Bề rộng là bề rộng là 3,2 cm. chiều dài so với cánh tay là 8 cm bề dày cũng tương tự bề dày tính luôn cả cánh tay là 4 cm ta sẽ tới nha chúng ta sẽ tới phần à, tay nắm nằm phía bên ngoài ta sẽ nhìn sơ qua ổ khóa này được sơn tĩnh điện màu trắng sữa chiều dài là 7,5 cm 17,5 cm. Bề rộng là 3 cm. Chiều dày cao nhất là 3,2 cm. ta sẽ tới phần chìa khóa, phần ruột khóa. Cũng được sơn tĩnh điện màu trắng sữa. khóa đây nó có những cái khớp để chúng ta có thể chỉnh theo độ dày của cánh cửa độ, nếu mà cửa chúng ta ngắn thì chúng ta có thể cắt bớt đi cưa hoặc cắt bớt đi để phù hợp với cánh cửa chúng ta cũng 7,5 cm 17,5 cm Ở bề rộng là 3,2 cm chiều dài là 3,5 cm cho nên mình xin ráp sơ qua để các bạn dễ hình dung ổ khóa đây là hai cánh tay đây là khi hai tay khóa đóng khi hai tay khóa đóng chúng ta sẽ gạt lại và à, hai bấu sẽ móc ra khóa lại ở bên phần khóa chúng ta sẽ gắn phần à, lõi chìa còn bên phần kia ta sẽ gắn tay nắm không khi lên cửa khóa sẽ gắn như vậy khóa này dành riêng cho cửa Sinfa rất là tiện cái này dành cho cửa hai cánh cửa hai cánh lùa có thể dùng cho cửa hai cánh lùa cửa nhôm Sinfa thường là cửa nhôm Sinfa bạn có thể gắn cho trong cửa lùa thường hoặc cửa gỗ hoặc cửa sắt nếu mà đúng với ờ, nhu cầu của bạn đây là dành cho hai hai hai cánh bên cạnh đó nó sẽ còn có một bộ một bộ khóa sẽ cho một cánh mình xin mở cho các bạn xem bộ khóa dành cho cửa một cánh luôn một cánh lùa cánh lùa gồm tay khóa phần à, lõi khóa và một phần à, bát khóa ở trên đây là bộ khóa dành riêng cho hai cánh hai cánh lùa ở dưới bộ khóa dành riêng cho lùa một cánh chìa và ốc vít bộ một cánh lùa thì cũng tương tự đây là dành riêng cho một cánh lùa vì một cánh cho nên bên này sẽ bắt vô đố không có tay cầm đặc biệt ở loại khóa này là chúng ta có thể dùng vừa là ổ khóa vừa là tay cầm chúng ta có thể dùng mở cửa bằng một tay đây là khi chúng ta khóa còn đây là phần bắt bên ngoài đây là khóa dành cho một cánh luồng bộ một cánh luồn này bạn cũng có thể bắt cho cửa nhôm cửa nhôm xin pha cửa nhôm thường cửa gỗ hoặc cửa sắt đây là chìa của ổ khóa và kích thước của mẫu này cũng tương tự với mẫu hai cánh lùa chỉ khác một phần đó là đố bắt trên chốt bắt trên đố này thôi chúng ta sẽ ngó sơ qua bạn muốn biết kích thước của này bạn có thể coi lại à, đầu video mình đã đo rồi nên mình sẽ đo về phần cái đố này thôi độ dài của đố này là độ dài của đố này là 8,5 cm 18,5 cm xin lỗi các bạn và bề rộng là 2 cm. đây là cửa dành hai cánh lùa đây là cửa một cánh lùa ta sẽ so sánh kích thước giống y chang nhau khóa lùa có tay cầm để để biết thêm thông tin chi tiết của sản phẩm bạn có thể liên hệ số điện thoại hoặc à, có nhắn tin địa chỉ Facebook hoặc số Zalo hoặc mà bạn có thể tới cửa hàng để xem sản phẩm chi tiết hơn với địa chỉ ở đây có 3 chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh bạn à, nếu mà bạn à, cần thêm thông tin hay là kích thước gì bạn có thể để lại bình luận hoặc comment bên dưới nếu bạn thích video này bạn hãy like và share cho những người nào à, cần đang kiếm khóa này bạn hãy đăng ký kênh để nhận những video mới nhất cảm ơn các bạn